chủ nhật hôm nay có gì bạn các bạn ạ à? ngoài thịt với lừa là hai men mình nữa mọi người ơi quần rắc này không hồi đấy <laughs> các bạn nhớ xem nhìn mình nhá đây là thịt của bạn mình sẽ đặt vào đây đặt dạ. vào đây lên nữa đây nha các bạn sẽ trồng ở đây nha nay chỉ hai đó Oh, dear. Oh. ngon ngon lắm mọi người nhiều không có gì hơn ừ. trái sai thì phải nhiều chưa chín Đấy, ngon lắm các bạn ơi Hình như chưa chín thì sao Chanh nhiệt Mà cha này chanh nhiệt Chưa chín mọi người Mình nướng từ nãy giờ gần 20 phút rồi mà chưa chín Đấy

chui quá và đây mọi người rất là chất và trên chân vâng. lắm <laughs> mình nướng mình nướng xong rồi mình chia cho mấy đứa cháu mấy đứa anh đứa cậu đứa chị dâu nữa mình chia hết rồi chia cho ai hết rồi còn một tí tẹo thế này để dành cho các bạn xem đây là kết quả từ mình à, từ sáng giờ mình nướng hai tiếng rồi, hai tiếng rồi rồi bây giờ chỉ việc ăn thôi ăn nó lần rưỡi nha các bạn wow đúng Thank you.